Nhắc đến những điểm đến tâm linh, chắc hẳn trong mỗi người chúng ta sẽ nghĩ ngay đến Hà Nội. Nơi đây không chỉ biết đến là trung tâm chính trị của đất nước, mà còn là trung tâm Phật giáo của cả nước. Đến với Hà Nội, du khách sẽ được khám phá rất nhiều ngôi chùa cổ, đền cổ, có niên đại hàng ngàn năm tuổi, một trong số đó phải kể đến, đền Sóc Xuân Tảo, có lịch sử lâu đời, tương truyền là nơi thanh gióng, sau khi đánh tan giặc ân, đã dừng chân nơi đây để nghỉ ngơi, ăn cơm, và bỏ lại cây gậy sắt, Đền sóc Xuân Tảo, gắn với truyền thuyết Thánh Gióng, trước khi ngài bay về trời đã phi ngựa sắt về phía Tây Hồ Tây, Thánh Gióng dừng chân tại Gò Phượng Hoàng, nay thuộc địa phận Xuân Đỉnh quận tử Liêm, xuống tắm mát, nghỉ ngơi và ăn cơm với cả do người dân dâng tặng. Đền sóc Xuân Tảo nay nằm tại vị trí Gò Phượng Hoàng xưa, nơi ông để lại thanh roi sắt. Đền được xây dựng từ thời nhà Lý, là di tích lịch sử cấp quốc gia, các sách xưa như Việt Điện U Linh, Lĩnh Nam Chính Quái, Đại Nam nhất thống chí, đều nói rất nhiều đến đền thờ sóc thiên vương. Vào thời Lý, việc cung tế ở đền được coi là quốc tế, vua và bộ lễ hàng năm đều đến tế lễ, cầu cho quốc thái dân an. Ngày mùng 7 tháng riêng, hàng năm là ngày hội lớn của người dân Tây Hồ, và Thăng Long xưa, hội gióng Xuân Tảo diễn ra trong hai ngày, mùng 5 và mùng 6, trong đó mùng 6 là hội chính, với lễ rước thánh, thu hút sự quan tâm đông đảo của người dân, với nghi thức rước kiệu thánh đi vòng qua các khu phố, rồi rước trở về đền, là một trong những phần chính của lễ hội sóc Xuân Tảo. Ngày nay lễ hội gióng thiên vương, vẫn được người dân nơi đây duy trì, trân trọng và gìn giữ. Thank you.